tiếp theo ạ. Dạ sư ông, cho con hỏi là có thế giới Tây phương cực lạc như trong kinh vô lượng thọ không ạ? À? Và Tây phương cực lạc thì khác gì với niết bàn ạ? À? Cái này á, cái này mà nó ở đâu? Nó chính ở trong tâm mình. Và tình đồ là ở khắp mọi nơi à, theo thầy theo thầy hiểu tịnh độ là ở khắp mọi nơi chỗ nào là tịnh độ hết tùy kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh tức là khi tâm mình thanh tịnh thì đó là tịnh độ khi tâm mình sáng suốt bởi vì đức phật ngài nói cái tâm là papasara chitta tức là tâm là chói sáng thì chữ a di đà có nghĩa là chói sáng thì cái tâm của mình tâm là thanh tịnh trong sáng à, cho nên á tại sao mình niệm phật niệm phật là để mình trở về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó à, cho nên là nói là từ tánh di đà duy tâm tịnh độ à, tức là cái tánh giác ở trong mình đó chính là di đà mà cái tâm thanh tịnh của mình đó là tịnh độ vì vậy cho nên bây giờ nói nó không có thì cũng được tại vì nó có nó <laughs> có nó có ngay trong tâm của mỗi người á và ở bất kỳ chỗ nào mà hệ tâm bình tịnh thì đó là tịnh độ à, quý tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tịnh à, vì vậy cho nên á cái này là cái cái này nếu mình hiểu đúng thì nó đúng mà nếu mình hiểu sai thì nó sai thôi chứ còn mà còn bây giờ trình độ của ai hiểu sao thì thì mình tôn trọng cái tín ngưỡng thôi cho mình không có nói có hay không này kia là nó sinh ra à, mâu thuẫn nhau à, nhưng mà cái đó cái đó không không không, không quan trọng mà quan trọng là bây giờ thế này thí dụ một người niệm bên à, nam tông thì niệm arahang samma sambuddho arahang là thanh tịnh à, và samma sambuddho là là sáng suốt như vậy thì vẫn là thanh tịnh trong sáng vậy thì cái yếu tố thanh tịnh trong sáng đó đó thực ra yếu tố thanh tịnh mà arahang samma sambuddho cũng phải là không phải là đến khi thành phật mới có mà mỗi người đều sẵn có mà phật thì thấy ra cho nên thầy phát Phật phát huy được cái Arahang Sama Samuddo đó còn mình nó không thấy ra cho nên mình cứ đi tìm kiếm ba cái <laughs> ba cái cái vòng thức đồ này cái tầm bậy tầm bạ đó chứ còn á bây giờ á, như vậy thì khi mình niệm Phật Arahang Sama Samuddo hay là Nam Mô A Di Đà Phật gì mà mình mà mình nghĩ đến sự thanh tịnh trong sáng đó mà rõ ràng tình độ tức là thanh tịnh và A Di Đà tức là trong sáng như vậy thì nếu mình niệm Arahang Sama Sambuddho hay là Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng đều là trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng hết. Còn nếu như mà niệm mà niệm mà cứ niệm với tâm tham lam niệm <laughs> niệm với tâm vọng cầu thì mất cái thanh tịnh trong sáng rồi thì thì cũng như không. Dạ, cho nên cái chính yếu là niệm sao để cho nó trở nó nó nhất niệm. À, dạ, nhất niệm và tâm không còn loạn nữa thì lúc đó nó cái tâm nó trở về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó. thì cái thì như vậy khi mà trở về với thanh tịnh trong sáng á, thì thì thấy là ở đâu cũng là là tịnh độ đó. và lúc mà cái gì cũng sáng suốt rõ biết hết á, thì ở đâu cũng có Phật A Di Đà tiếp dẫn <laughs> đó. mình đi cũng là sáng suốt bình tịnh trong lành tức là tức là cái sáng suốt đó tiếp dẫn à, cái sáng suốt đang tiếp dẫn mình à, tiếp dẫn trong đi tiếp dẫn trong đứng trong nằm trong ngồi trong thở trong ăn trong tất cả mọi sinh hoạt đều đều có cái tính cái cái cái tính sáng mà Đức Phật ngài gọi là Papasana Chitta đó, đó soi sáng mình đó. thì thì người ta gọi là Đức A Di Đà tiếp dẫn vậy đó còn cái chết là không phải mà mà, mà chết mà chết là cái bạn ngã chết đó tức khi mình niệm mà tâm uh, nhất tâm bất loạn à, trở về với thân tình trong sáng thì lúc đó cái bạn ngã nó chết đi à, cái bạn ngã vòng thức đồ này nọ nó chết đi nó chết đi thì lúc đó là cái tánh sáng hướng dẫn mình trong đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi sinh hóa cho nên gọi là đức a di đà tiếp dẫn vậy thì ăn thua mình hiểu đúng hay không thôi chứ cho đừng có nói là không có ờ, phật này không có <laughs> cái cạnh kia thì Ờ, mất lòng thiên hạ đó vậy đó dạ dạ thưa thầy à, cho con hỏi là khi con đau ở phần nào của cơ thể con có thể rải tâm từ cho các tế bào vùng đó như cách các tinh thể nước được chuyển biến khi được cầu nguyện không à có đúng bởi vì trong cái cơ thể của mình đó là thầy nhớ không lầm đến bảy tám chục phần trăm gì đó là nước cho nên người ta nói rằng là nếu cái cơ thể mình mà rút hết nước rồi ấy, thì còn lại bằng một trái cam thôi, đó, còn lại bằng một trái cam thôi. nếu mà không còn nước gì cả thì à, do đó trong cơ thể mình nó là nước mà nước là một cái tinh thể mà nó à, thu năng lượng rất là tốt à, cho nên người ta mới là à, các vị sư mới là tụng kinh với tâm tâm từ với cái năng lượng trong lành vào trong một cái ly nước xong rồi cho một người phật tử uống là có khi họ lành bệnh thiệt á hồi đó à, à, sư pháp tông kể là là có một cái à, với có lúc đó có ngài hồ nhận nữa thì có một người phật tử à, bệnh à, hấp hối thì à, chư tăng mới đến tụng kinh tụng kinh xong rồi mới rải nước mới là cho cái người đó uống cái nước mà chư tăng mà tụng kinh đó, đó là ngày hôm sau trong nhà nó mới nói là bây giờ mẹ con tỉnh lại và ăn uống được lại rồi và từ đó là sống thêm rất nhiều năm thì cái năng lượng á, cái cái năng lượng cái, cái năng lượng trong lành á, năng lượng tốt á, cho nên người ta nói rằng á, à, cái cơ thể của mình mà bệnh á, là 70% là do tâm do tinh thần còn mấy cái khác là do ăn uống do không khí do à, làm việc ngụ nghĩ đồ này kia không điều hòa gì đó nhưng mà cái đó thật ra là phù thôi ví dụ một người tinh thần thật là mạnh thì có khi họ thức ngủ hoài cũng cũng không sao có nhiều vị đó người ta người ta thức, thỏ đầu đà người ta thức ngủ huyết luôn cũng không sao đó. nhưng mà tinh thần của người ta rất là mạnh ví dụ như ngài chắc khu pala thì ngài thức như vậy nhưng mà nhưng mà ngài lại chứng ngộ a la hán nữa là khác cho nên à, những cái yếu tố khác là nó phụ còn ăn uống ăn uống thì thường thường chư tăng mà đi khất thực ai cho gì ăn nấy thì làm gì mà có đầy đủ ờ, <laughs> các cái vitamin <laughs> nhưng mà do tinh thần của họ tốt thì tự động là cái năng lượng tốt đó nó tự điều hòa cơ thể của mình nhiều hơn do đó khi mà mình ờ, thường thường, thường mình đau ở chỗ nào đó là là người ta nói có cái cách người ta nói cũng hay đó là mình xin lỗi cái đau đó, đó. Mình, mình cảm ơn cái cái cái chỗ đau đó mình xin lỗi cái chỗ đau đó và mình rại tâm từ hay là mình thương yêu cái đau đó tại vì thực ra đó thí dụ bây giờ mình đau gan đi đau gan thì mình nội sân lên mà nội sân lên thì nó lại đau gan hơn nữa <laughs> <laughs> người sân nhiều thì nó đau gan thì đó thì bây giờ đau gan rồi còn nội sân lên nữa là nó đau gan thêm trong khi đó, đó cái gan đó, là nó làm việc cho mình ngày đêm nó lọc chất độc chất đồ này kia nó <laughs> để giúp mình ngày đêm đáng, thì mình cảm ơn nó là phải rồi chứ nữa bây giờ rồi mình xin lỗi là mình đã chính mình do ăn uống sai hay là làm cái sai lầm cho nên để cho cái gan nó đau tức là mình phải xin lỗi đó. vì vậy mình phải thương yêu nó cho mình không thể nào mà mà mà vì đau mà nó ghét nó được nhưng mà khi mình khi mình à, cảm ơn mình xin lỗi mình à, thương yêu nó đó à, tức là mình đã đưa một cái năng lượng tốt lành đến đó thì nó sẽ tự chữa lành à, bác sĩ ông nói từ midline này dùng midline cũng chữa được thì midline cũng được midline tức là nó có có nhiều cách thực ra cái đó cũng là cũng thuộc loài midline mít lai tức là mình cứ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là mít lai tức là mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi thì tự động nó nó điều chỉnh tự động mọi thứ nó điều chỉnh đó là một cách còn một cách gửi năng lượng trực tiếp đến đó thì là cũng là một cách cách mít lai thì nó cao hơn tức là mình cũng cần mình cũng cần nói vậy đó nhưng mà nhưng mà thực ra cái người mà mà làm được mít lá là cũng đã thấy ra điều kia à, cho nên họ bây giờ không cần biết giống như hồi nãy thầy nói đó bây giờ mình đừng có nói covid cái đồ gì hết á đừng có nói <laughs> um, bị vaccine cái đồ gì hết mình đau đầu là mình cứ thấy đó thôi đó thì mình cứ chánh niệm tỉnh giác thôi thì thì tự động nó sẽ à, bây giờ tự động nó hết hay không hết gì ấy, là cái đó là do cái duyên còn cái quan trọng là cái tâm của mình lúc đó nó là chánh niệm tỉnh giác tâm mình là thanh tịnh trong sáng thì cái mục đích á, là trải qua tất cả mọi cái trải nghiệm ở đời ấy, là để xem tự mình có có đủ thanh tịnh trong sáng hay không thôi à, có nhiều người nói thầy nói là cuộc đời là một trường học rồi mình phải học thế này thế kia sao con thấy không học được cái gì hết <laughs> tại họ từng học theo kiểu kiểu đời ấy, là học được thêm mấy tiếng anh mấy tiếng pháp cũng phải học theo kiểu đó mà là học theo cái kiểu là mình trải qua cái gì với cái tâm nào học là học trường đó thôi trải qua cái ờ, cái được thì tâm mình ra sao trải qua cái ờ, cái mất thì tâm mình ra sao trải qua thành công thì tâm mình ra sao <laughs> trải qua thất bại thì tâm mình ra sao tức là trước những cái được mất hơn thua thành bại vui khổ ở đời á thì mình để xem sự cái tâm mình có đủ bình tĩnh trong sáng hay không à, có có đủ sáng suốt định tĩnh hay không học là học bài học nó thôi chứ không phải nếu mà mình mình quan sát cái trường đó để mình học cho kỹ cái trường đó đó mà mình quên mình đi thì coi như coi như chưa học được gì cả đó. mà là học chính là là trải nghiệm qua cái tình huống đó thì mình thấy ra được cái tâm mình như thế nào thái độ mình như thế nào mình và cái mà rốt ráo cuối cùng đó là khi trải qua mọi sự mà tâm mình có bình tĩnh sáng suốt thanh tịnh trong sáng hay không đó thì đó rồi bởi vì cái cái cái rốt ráo của cái sự tu tập á là nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp hay là thấy rõ các pháp nội tâm thanh tịnh chỉ có hai chỉ có hai điều đó thôi à, bất kỳ trải qua cái tình huống gì không phải là mình học ra được trong cái tình huống đó cái gì ví dụ như mình bị xe đụng thì mình học cái gì trong đó mình đâu có học cái gì là <laughs> xe nó tại sao nó đụng rồi xe <laughs> cái gì cái gì mình cũng cần cũng cần học chừng đó nhưng bây giờ xe đụng và mình gãy chân thì mình thái độ của mình đối với cái gãy chân đó thế nào và nếu mình hiểu biết à thì cái này là do cái nhân duyên à, cái này cái kia yếu tố này yếu tố kia nó đưa đến cái trường là mình bị gãy chân trong đó có rất nhiều yếu tố tức là thấy rõ tất cả những điều đó à, đó là thấy thấy rõ các pháp này nhưng mà nội tâm vẫn thanh tịnh nội, nội tâm vẫn rộng lặng trong sáng vẫn chánh niệm tỉnh giác à, đó bài học là gì học chừng đó thôi cho trên đời này thì trải qua biết bao nhiêu cái chuyện khác nhau đâu có học ra cái chuyện này chuyện kia làm gì cuối cùng quên hết chỉ cần cuối cùng đó là coi lại cái tâm mình nó có rộng lặng trong sáng hay không thôi ừ nhưng mà tất nhiên là khi rộng lòng trong sáng là mình đã thông suốt hết tất cả những cái mà mình đã trải nghiệm qua thì đó khi lúc đó tâm mình mới, mới thành tịnh trong sáng